Sư vụ chia sẻ Phật Pháp với công ty Havico, công ty cổ phần quảng cáo và hỗ trợ thương mại Vinesta. Trung tâm nâng cao năng lực cho người khuyết tật trở về Vấn An và dâng hoa cúng dường sư phụ. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại giới đàn là nghi thức truyền thống của Đạo Phật, là hình thức ít ma tăng để truyền trao giáo pháp cho các giới tử thọ giới theo đúng luật Phật chế. Vừa qua, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 11 chính thức được khai mạc. Chứng minh và tham dự buổi lễ, về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa Thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Tránh Thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chi sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chi sự, trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cùng chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Nam và một số tỉnh thành có giới tử cầu giới, hai hội đồng giới sư và quý thầy nghiệp sư về phía chính quyền có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Đăng Kiên, trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là sự tham dự của hơn 304 giới tử vượt qua kỳ thi khảo hạch và đủ điều kiện thọ trì giới pháp trong đại giới đàn lần này. Được biết, Chùa Ba Vàng có 57 giới tử, trong đó có 13 giới tử cầu giới tỷ kheo, 7 giới tử cầu giới tỷ kheo ni, 19 giới tử cầu giới sa di, và 18 giới tử cầu giới Sajini. Mong rằng thông qua giới đàn các giới tử sẽ tinh tấn tu học, noi theo gương sáng hạnh tuệ của chư Phật, chư Tổ, để từ đó phụng sự đạo Pháp và dân tộc, kế truyền mạng mạch Phật Pháp của lịch đại Tổ sư, viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam. Hiểu được ý nghĩa cao đẹp của đại giới đàn cũng như oai đức của những bậc xuất gia cầu đạo giải thoát, được sự hứa cả trên chư tôn hòa thượng thượng tọa tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các Phật tử hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng đã chuẩn bị sửa soạn vật thực cúng dường che tăng trong đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 11. Trong Kinh Tam Bảo, Đức Phật có dạy, đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy, được kết quả vô lượng Chính vì vậy, được cúng dường chư Tôn Đức trong Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ quả là một nhân duyên thủ thắng để hàng Phật tử được thực hành lời Phật dạy, làm tròn bổn phận của người tại gia cũng như gieo trồng nhân lành cho hiện tại và vị lai, được hạnh phúc, an vui. Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian dài học Pháp, tu tập cùng đạo tràng và thấy được lợi ích của việc tu học các Phật tử hiện đang học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, rất mong muốn được thành lập đạo tràng để được nâng tựa vào Tam Bảo, được tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và hơn hết là được hưởng lợi ích công đức khi tu tập đúng chính pháp của Phật. Vừa qua, Hội đủ duyên lành, dưới sự hứa khả và chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng chính thức được thành lập và ra mắt. Sư Phụ chào tất cả các Phật tử Thông qua mạng Internet, các Phật tử đã lần lượt giới thiệu và gửi lời chào tới Sư Phụ cùng các Phật tử tại chùa bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Dạ, con kính chào Sư Phụ ạ. Con tên là Lê Thị Thúy Viết. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại Úc Châu ạ. À, à, con xin con. nói một <laughs> Con chào tiếng Anh đi, chào tiếng Úc đi. à, dạ, um, hello everyone. Um, uh, my name is uh, Tikun Bigley. I'm from the western of Australia. Rồi, xin đại chúng một tràng pháo tay cho <laughs> con. Đồng thời, trong chương trình, các Phật tử đã được sư phụ hướng dẫn thực hiện nghi lễ giải lời nguyện sám hối và phát bồ đề tâm. Có thể thấy rằng, đây là duyên lành thù thắng giúp các Phật tử kết duyên lành với Tam Bảo, cùng nâng tựa nơi sư phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, biết yêu thương, giúp đỡ và sách tấn nhau tu tập để đạt được nhiều lợi ích, an vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, trong tháng 11 âm lịch vừa qua, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài chính đã về Chùa Ba Vàng tham quan dân hương lễ Phật. Trưởng đoàn là giáo sư tiến sĩ Thịnh Văn Vinh, Phó trưởng khoa kế toán trường bộ môn kiểm toán Học viện Tài chính. Đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài chính về thăm Chùa Ba Vàng. Trong chuyến thăm chùa, các thành viên trong đoàn rất ấn tượng trước cảnh chùa sạch đẹp, thanh tịnh và sự mến khách của chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng. Sau khi dâng hương lễ Phật, đoàn đã có buổi giao lưu với sư phụ Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng với chủ đề Hữu Sư Trí và Vô Sư Trí. Lắng nghe lời pháp nhũ quý báu của sư phụ, đoàn ai cũng rất hoan hỉ. Mong rằng từ nhân duyên lành này, các bạn sẽ kết duyên lành với Phật Pháp, áp dụng những lời dạy của Đức Phật, của sư phụ vào cuộc sống hàng ngày. Cái bài học ờ, sâu sắc lớn nhất mà thầy chia sẻ mà mình cũng cảm nhận được đấy là cái ờ, trí tuệ vô lượng mà thầy nói thì nó không đâu xa, nó chính ngay trong ờ, bản thể của trong đầu chúng ta những cái trí thức vay mượn thì nó có thể là biến mất nhưng mà nếu mà trí tuệ chúng ta thì nó sẽ mãi mãi ở bên trong chúng ta không bao giờ mất à, em muốn gửi lời chúc sức khỏe tới thầy à, mong thầy à, luôn luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục uh, hướng dẫn và giảng dạy cho uh, nhiều thế hệ trẻ hơn nữa có những cái bài học về cuộc sống, về kinh nghiệm để uh, có thể uh, vững bước hơn trong con đường tương lai. Quý vị thân mến, với mong muốn được kết duyên lành với Phật Pháp, vừa qua, Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hỗ trợ Thương mại Vinexta đã cầu thỉnh trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ Phật Pháp và được Sư Phụ hứa khả đến với đoàn một thời pháp nhũ vô cùng ý nghĩa. Công ty cổ phần đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Havico đã hoan hỉ khi nhận được sự chào đón nhiệt tình của các cô bác Phật tử, bạn trẻ đang tu học tại chùa. Cùng với đó là các hoạt động rất ý nghĩa mà các bạn được trải nghiệm tại chùa như tham dự lễ hằng thuận, khóa lễ cầu bình an, làm công quả và chinh phục núi Bồ Đề. Đặc biệt, đoàn còn được lắng nghe sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ Phật Pháp, chủ đề Cuộc đời, tội phúc và khổ vui. Cuối tháng 11, thể theo lời thỉnh cầu của công ty cổ phần quảng cáo và hội trợ thương mại Vinsat Hà Nội, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã về tại trụ sở công ty để tác lễ tụng kinh, cầu nguyện phước lành bình an cho toàn bộ công nhân viên của công ty, đồng thời hồi hướng phước báo cầu siêu cho các vong linh tại địa của công ty. Nhân đây, sư phụ đến với đoàn một thời chia sẻ Phật Pháp để mọi người có thêm kiến thức, hiểu biết về thế giới tâm linh. Mong rằng các thành viên trong đoàn sẽ lưu lại cho mình những kỷ niệm đẹp và tiếp thêm cho mình những bài học quý báu qua lời giảng của sư phụ để áp dụng vào cuộc sống của mình thêm tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, sau lần đầu tiên về chùa vào tháng 10 âm lịch, vừa qua ngày 14 tháng 11 năm canh tí, Trung tâm Nâng cao Năng lực Nghị lực Sống Hà Nội đã tiếp tục có chuyến về thăm chùa Ba Vàng. Lần thứ hai về chùa, đúng vào ngày Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp cho các Phật tử. Nhân dịp này, đoàn đã dâng lãng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình. Đây là nhân duyên thù thắng sẽ trổ quả tốt lành cho các bạn được hưởng trong vị lai. Đón nhận tấm lòng của đoàn, Sư Phụ rất hoan hỷ đã có những lời chia sẻ, động viên tới các bạn, xúc động trước tình cảm của Sư Phụ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 Sư phụ cùng chư tăng chứng minh và tác lễ hàng thuận cho các gia đình Phật tử. Khóa lễ truyền bát quan trai trang nghiêm trong ngày 8 tháng 11 năm canh tý. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi giảng giải bài kinh bốn thứ khó có được ở đời trong ngày tu bát quan trai tiếp tục lộ trình giảng trạch kinh mi tiên vấn đáp trong hai ngày tu học thường kỳ ngày 14 và 30 tháng 10 âm lịch. Sư phụ đã giảng giải câu 204 chủ đề học từ mặt trăng và câu 205 chủ đề học từ mặt trời